Chào các anh chị đến với kênh Phúc To Hôm nay, Phúc sẽ giới thiệu anh chị một lô đất view sông, cực mát mẻ và yên tĩnh, làm nơi nghỉ chân cuối tuần cho gia đình hoặc làm nơi nghỉ dưỡng cho những cụ già lớn tuổi thì rất là tuyệt ạ. À. Đất ở ngay thành phố Hồ Chí Minh, không cần phải về quê, xa xôi đâu ạ. À. Vị trí lô đất ở quận 12, sát trung tâm thành phố luôn, quá tuyệt phải không anh chị? Lô đất có diện tích là chiều ngang 5,42m và chiều dài là 22m, Tổng diện tích là 120m2, hố cứ 80m2. Về pháp lý, đất có sổ hồng riêng, mua bán công chứng trong ngày ạ. À. Chúng tôi có thể hỗ trợ anh chị vay ngân hàng lên tới 70% giá trị lô đất khi anh chị không đủ tài chính ạ. À. Và bây giờ Phúc sẽ giới thiệu anh chị đường vào lô đất ạ. À. Đây là đường Hà Huy Giáp, hướng này 400m về chợ đường và thành phố Bình Dương. Và hướng ngược lại về Gò Vấp khoảng 3 km ạ. À. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Đường vào lô đất, hẻm con cưng, vào 300m là tới lô đất. Và bây giờ chúng ta lên đường vào lô đất tuyệt vời này nhé. Phía trước là cầu ông Đụng, Nơi đây đang làm khu công viên gần với khu đất, thật tuyệt vời, phải không anh chị? Và chúng ta đã tới lô đất. Xin nhắc lại lô đất có diện tích chiều ngang 5m42 và chiều dài 22m, tổng diện tích là 119m2, đất thổ cư 80m2, sổ hồng riêng, công chứng sang tay trong một giờ ạ. À. Lô đất được chủ bán với giá 3 tỷ 950 triệu, anh chị có thể gặp chủ để đưa ra giá mình mong muốn. Xung quanh là khu dân trí cao, nhà, 2, 3 tầng, kế bên hàng xóm là một căn nhà gỗ rất mát mẻ, phía bờ sông trước nhà, được chủ nhà làm bến sông. Và một cái cầu nho nhỏ xuống sông, câu cá, hay tắm sông, hoặc mua một chiếc ghe, để dạo trên sông, từ vị trí lô đất đi 300 mét là ra sông Sài Gòn, có thể vi vu trên sông vào những ngày lễ cuối tuần ạ. À. Cảm ơn anh chị đã xem video. Nếu thích lô đất thì có thể gọi cho Phúc theo số điện thoại trên màn hình để gặp chủ đất nói chuyện.